Xin chào các bạn Tôi là Dũng, quản lý khu vui chơi SkyKid Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cách vận hành một khu vui chơi một Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của khu vui chơi Bố trí, quản lý và điều hành bộ máy nhân sự Hệ thống nội quy quy định Quy định phục vụ hoạt động quản lý của khu vui chơi quản lý là toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật trong khu vui chơi và phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng chương trình phát triển và quảng bá thương hiệu của khu vui chơi xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên tại khu vui chơi chịu trách nhiệm và đảm bảo an toàn, trật tự trong khu vui chơi của mình và các trách nhiệm khác do ban giám đốc bàn giao. Làm thế nào để thu hút được nhiều trẻ em và bậc phụ huynh? Các khu vui chơi nên cập nhật xu hướng, trò chơi mới hoặc đầu tư thêm vào dịch vụ đi kèm như đồ ăn, nước uống. Xác định rõ đối tượng của các khu vui chơi thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Do đó, cần có những trò chơi phù hợp với từng độ tuổi trò chơi cho trẻ nhỏ cho thiếu nhi các trò chơi cảm giác mạnh cho đối tượng thanh thiếu niên hoặc trò chơi mang tính nhẹ nhàng thư giãn do cho những khách hàng bậc trung niên bên cạnh đó thường xuyên tổ chức các hoạt động sự kiện theo chủ đề lễ tết cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng hoạt động kinh doanh khu vui chơi để thu hút được khách hàng giải pháp quản lý quầy thu ngân nhân viên thu ngân phải linh hoạt nhanh nhẹn và luôn trực tại quầy đón tiếp khách hàng phải có báo cáo chu chi doanh thu của từng loại mặt hàng dịch vụ bàn giao tiền sau mỗi cuối ca lắp đặt camera để theo dõi hoạt động tại khu vui chơi giải trí dán thông báo yêu cầu khách hàng hãy xem và kiểm tra lại hóa đơn trước khi thanh toán sử dụng các phần mềm quản lý kết hợp kiểm soát số nhập và hủy hóa đơn tại quầy thu ngân quản lý các chương trình chiết khấu dành cho khách hàng hoặc trong dịp khuyến mại quy định chặt chẽ trong việc trả lại hàng hàng trả lại cần phải có hóa đơn rõ ràng cần phải lưu ý gì về vận hành khu vui chơi tất cả nhân viên phải sẵn sàng về cách thức tác phong và sẵn sàng bắt đầu công việc cửa hàng trưởng hoặc quản lý chủ trì cuộc họp đầu giờ tổng kết công việc của ngày hôm qua lên thiết kế hoạch cho công việc ngày hôm nay kiểm tra lau chùi dọn dẹp vệ sinh trước khi mở cửa đóng cửa khu vui chơi giữ gìn vệ sinh trong khu vui chơi sạch sẽ định kỳ hàng tháng thực hiện tổng vệ sinh lau chùi đồ chơi nền thảm máy lạnh thực hiện định kỳ hàng năm bảo trì bảo dưỡng khu vui chơi thường xuyên kiểm tra cập nhật bổ sung đồ chơi thiết bị vui chơi mới làm mới khu vui chơi nắm bắt nhu cầu thị hiếu của khách hàng từ đó có phương án cải tạo nâng cấp cho khu vui chơi phù hợp cách tuyển nhân viên ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trò chơi giải trí, yêu trẻ em, giúp đỡ, hướng dẫn, chăm sóc khách hàng khi vào khu vui chơi, bảo quản và vệ sinh các thiết bị trong khu vui chơi, cẩn thận, vui vẻ, nhiệt tình, trung thực, cầu tiến học hỏi, năng động và chủ động trong công việc, kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần đồng đội cao, có khả năng hoạt náo. Đào tạo nhân viên trước và trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư cần training chuẩn bị cho đội ngũ nhân viên khu vui chơi các kiến thức cơ bản về quy trình hoạt động, cách thức sử dụng đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi đảm bảo. Chân thành cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, quản lý vận hành khu vui chơi. Tôi là Dũng, quản lý khu vui chơi Sky Kids. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.